lần lượt đây là một trong những văn phòng thiết kế Ну давайте так, вот это, это можно. Остальное не надо. Bây giờ như này nhá, các anh các chị họ sẽ cho chụp hai cái màn hình này. Và hai cái màn hình này và tất cả những chỗ các bạn không được chụp. Yes. Đây 1 2 này, 3 này, 4 thế thôi nhá. Здесь а, показано, что ребята моделировали, проектировали непосредственно узлы загрузки-выгрузки текущих грузов для транспорта грузового. đây các anh chị nhìn nhá đây là đây thiết kế này cái chỗ mà thiết kế như nào đấy để mà mà mà, mà đưa cái hàng vụn đấy vào trong cái container và cái thiết kế xem là cái hàng hàng vụn ấy nó được ờ, chút xuống như thế nào Здесь слева ролик показывает, что мы это реализовали. Вы могли видеть это на РТП или увидите. А, соответственно, то есть отработали. Да, вот это все, вот оно построено. У нас Марины Горки отрабатывается. То есть мы подтверждаем работоспособность своих. Да, các bạn, đây là, đây là thiết kế nhé. Đây, đây, đây, đây, đây, đây dòng, đấy, đấy, dòng thực tế. Còn đây là thực tế này. Còn đây là bản thiết kế này. Đấy, hàng rời nó rơi. Đấy, 3D, 3D. Đấy, con nhìn này. Công nghệ 3D, hình ảnh cái đồ giống nhau. đây là trên bản thiết kế còn đây đã xây dựng Marina Gorka rồi để đang thực thực hiện thực hiện cái thực hiện đấy Это решение для двух видов транспорта. Вы видели только что разгрузку на ролике непрерывного, а это юнитрак. То есть это для вот той открытия. có hai cái dạng nha các anh chị nhá có hai cái dạng một là gì là cái dạng đây này băng truyền chạy liên tục và một cái dạng là đưa vào từng toa và toa nó chạy chạy đầy chút này đấy đây đây là toa nhé đấy, và- nó có thể chạy bằng toa và có thể chạy bằng băng truyền liên tục А, с этой стороны здесь показаны стрелочные переводы, в частности, как у вас реализованы стрелочные переводы. А đây là các anh các chị nhìn nhá, đấy là cái hệ thống để ghi. Đấy, tức là họ chuyển chuyển chuyển qua như thế nào đó. Chuyển làn, chuyển đường. Đấy, đấy, đấy. đấy. Мы отработали сразу все, моделировали еще раз, и как это работает. đây thiết kế các bạn ạ. đấy từ thiết kế cho đến ờ, thực tế để đây chắc chắn là được quay chả biết mình hiểu đấy Đấy, chỉ này này có bốn cái bốn cái được bốn cái là cái nào bây giờ quay cho nên được quay Вот здесь показаны давай, давай. более перспективные разработки. Это для, đấy ну, скажем так, quay cho nên là được quay Bên này có. Bên này được quay. Vấn lên là mình được quay. Được. Các, các anh các chị nhìn đến đây là đây là họ cho là những cái những cái thiết kế gọi là chuẩn nhất xác nhất mà họ nghĩ rằng là sau này sẽ đấy đấy đây anh thấy thiết kế cho đường dây đôi đấy đường dây cứng đường dây đôi đấy chuyển lan này chuyển lan Đấy. quay vòng này. Ừ, đấy đây bây giờ, bây giờ lại xoay lại chuyển vận chuyển sang làm nối, nối nối nối nối à, đấy để chuyển để để lại tàu khác lại chạy qua như này à, nó giống như cái ngã tư của mình ấy ờ. này đây nhỉ Đấy, nó, nó, đấy, nó tự cái này tự dừng lại nhá. Đây cái này gắn vào đây. Chỉ... Ừ, ờ, thôi, thế nhá, thôi được rồi. Thế thôi ạ. Thế bảo họ đề nghị là thôi cái này là thế là được rồi ạ. Xin vì lý do bí mật thôi không phải là chúng ta sẽ quay đĩa bản thôi tốt nhất là thôi tốt nhất là họ Эта конструкция детально меняется для тяжелых машин при высокой интенсивности движения в различных направлениях, то есть мы можем расположить как хотим. Rồi. Да. Здесь только для двух более легкой конструкции при необходимости. Đây nha, đây đây là cái cái chuyển dây tự động chuyển làm cho cái loại mà nó gọi là nhẹ thôi, tức là cái loại nhẹ hạng nặng. Đây, đây mới là cái hạng nặng này. và nó không phải là chỉ có ít này được rất là nhiều nhánh ra đấy, đấy. Dạ, đây là dạ. cái này phức tạp hơn rất nhiều và đây như là cái dành cho vận tải hạng nặng còn cái này nó chỉ dành cho hàng vận tải hạng nhẹ có được quay không nữa không rồi, rồi, chứ họ đang quay, tác các anh chị đang quay, mình quay thôi. Dạ. Họ người, một người quay được, quay thôi chứ. cái chuyện hầm đấy đúng không ạ đây là đây là các Несущие элементы, так и непосредственно а, рельсовые. То, по чем есть операционно наш транспорт. đây là khu thiết kế đường dây ạ đây kể là cả khu những ờ, cái, thiết cái kế đường dây và, và và những cái đường dây tức là cứng và đường dây mềm Здесь выбирается струнный элемент. Ủa, thiết kế đường dài các bạn nhé. Это работает, скажем так. Đây là những cáp này, cáp ở bên trong những đường dây này. Đấy, đây là những vật liệu cáp ở trong đường dây. Đây là mạ, mạ sau này mạ. Разрабатываемся при необходимости свои крепежные элементы. Есть стандартные покупные, но и проводим изыскание при необходимости свое делаем. ừ. đây là những cái, cái những, ví dụ những đồ nhập ngoại nhá, đấy là để nối đấy, nối nối nối cáp đấy. nối cáp. Thế nhưng trong cái trường hợp này, trong trường hợp mà ví dụ nhập ngoại mà nối ấy thì chúng tôi đã thiết kế và rồi sản xuất tự sản xuất rồi gọi là nội địa hóa một một phần đây. Đây là đường cáp nó vào đây xong nối đấy. Ну, при необходимости печатаем модели, чтобы э, в натурном э, исполнении можно было проверить собираемость, Cách, kia là ну, cách, качество Đúng rồi. исполнения. Cách điện. Đây, đúng không? Đây đây cái kiểu mô hình ấy để để thực thực tế xem là liệu có làm nối được hay không, còn nó sẽ như thế nào. Пойдемте я покажу, то есть, как ребята рисуют. Mối nối là mối nối không nhiệt nhé. Смотри. Các cái đấy, đấy, đấy. mối nối khác nó sẽ là là hàn, nhưng mà mối nối nhiệt thì nó sẽ không lên bằng cái mối nối này. Nó bị giãn. Đúng rồi. Còn giãn. Rồi tiếp tục này. hay bị vỡ Quá tuyệt vời. các bạn kỹ sư thiết kế toàn bộ từ con nhà ra rồi thì các cái xe chạy trên dây như thế nào và cái này đã hoàn thiện rồi và đang xây đúng không em Моделируется полностью все. Здание, ворота, Không nhìn được cái đấy nhỉ? элементы конструкции соответствующие, для того, чтобы проверить, первый, транспорт мог спокойно проехать в любой ситуации, второе, для того, чтобы мы не забыли ничего, то есть был полный комплект для функционирования транспортного комплекса. và bây giờ nhé đây là đã bản bản thiết kế đã gọi là bản thiết kế hoàn thiện từ đầu đến cuối để cho cái xe nó có thể chạy được từ đầu đến cuối mà không vướng mắc một cái gì và bây giờ chúng tôi đang kiểm tra những cái khâu mà để không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào để cho khi mà nó chạy là an toàn tuyệt đối Там, соответственно, есть вокзальный элемент, системы обслуживания, а, крепления при необходимости, зарядки, в том числе, то есть полный, ну, скажем так, повторюсь еще раз, комплект. tức là đây là đây là một cái bộ tổng tổng thể từ đầu đến cuối rồi từ cái ờ, nhà ga này rồi đến toa xe này rồi thì là những cái nơi gọi là dịch vụ phục vụ để sửa chữa rồi các thứ là đủ hết nạp điện cung cấp năng lượng thì đúng không Работа ведется, а, задание от генерального конструктора начиная, дальше идет эскизный проект, технический проект, то есть полный цикл. Разрабатывается а, полностью рабочая документация и в том числе эксплуатационная документация. То есть мы думаем про то, как это будет изготовлено, как это будет собрано и как это будет работать. То есть э, эти, а, скажем так, заявленные сроки в 100 лет, чтобы мы могли обеспечить. Э, và ông ấy bảo là tất nhiên là đầu tiên là những giai đoạn thiết kế tổng thể, sau đó là thiết, thiết kế chi tiết và tôi chúng tôi hy vọng là tất cả những cái giấy thời đấy là chúng tôi biết là chúng tôi cần phải làm cái gì để nhận được những cái nó gọi là được chứng nhận, chứng nhận. Đấy, để chứng nhận để mà có thể sử dụng lâu dài. Dạ. Все наши конструкции проходят проверку, первую mm -hmm. математически, вот там на экране дальше видно, что э, моделируется элемент и а показано, как меняется состояние этих элементов при проезде транспорта. Ну, чуть дальше вот. Và khi mà một, một, một chút nữa chúng ta sẽ nhìn cái màn hình tiếp theo là gì? Tức là cũng được trên màn hình nhá, trên màn hình như chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Họ kiểm tra từng chi tiết trên máy tính chứ không trên thực tế ví dụ như khi nó chạy đi qua thì độ võng của dây nó là bao nhiêu chịu lực ở cái điểm nào nó là như thế nào có tức là đấy giãn của dây bao nhiêu và điểm, điểm chịu lực như thế nào để cho khi mà để trên màn hình sau đó là sẽ họ sẽ đưa như thực nhưng mà trước mắt họ kiểm tra trên cái cái hệ thống máy tính tính lực,